Xin à, cảm ơn à, diễn văn à, chúc thọ của ông Trần Vĩnh Diệu, chiêu trưởng người cao tuổi thôn Đường Phước. Tiếp theo là phần những phần mừng thọ của các các cấp. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị các khách, kính thưa bà con nội ngoại. Cha ông ta có câu tuổi số bách niên nhân vị lão, gia tiền thiên tài phúc vô biên có nghĩa là một trăm năm tuổi đời vẫn một trăm năm tuổi đời người vẫn khỏe ngàn năm gia tộc phúc vô biên và bây giờ là phần à, tao dĩ mừng thường thọ xin trân trọng giới thiệu ông hoàng tế đại diện hội người cao tuổi huyện hải lăng sẽ lên tao dĩ và bằng mừng thường thọ của cùng xin trân trọng kính mời Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Elena kalau di DM untuk đi bỏ qua thì bắn bỏ qua thì bắn Đề nghị chúng ta cho một tràng vỗ tay đi. Xin à, cảm ơn ông Hoàng Thế. tiếp theo à, chương trình là à, qua mừng thọ của đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xin các đồng kính mời các ông trần việt hậu phó bí thư thường trực đảng ủy xã ông nguyễn minh hoàng chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã và ông lê văn sứ chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã lên tá quà xin các đồng kính mời món quà của đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã với chữ thọ với lời chúc trời thêm tuổi mới người thêm thọ xuống khắp dương gian phúc khắp nhà Hãy subscribe xin cảm ơn tiếp theo chương trình xin đồng kính mời ông Phan Vinh và đại diện các ờ, cáo trong thôn ban công tác mặt trận hợp xã sẽ lên cao qua chúc thọ cho cụ với cái lá ó này thì ờ, còn các lãnh đạo đơn vị trong phước là một chút họ phụ sẽ có ờ, trên đại họ một trăm một trăm lẻ năm một trăm mười mươi tôi nữa xin cảm ơn tiếp tục chương trình à, tôi xin tất trọng kính giới thiệu ông Hoàng Nam đại diện ban chấp hành hội kỳ các hội xã lên uh, ờ, Mường Thọ sau à, món quà thì ông Hoàng Nam sẽ đặt một đoàn thơ để chúc thọ cụ xin à, bà con cùng nghe à, tân xuân mừng thọ xuân về đua nở muôn hoa vui xuân con cháu ra vào chúc xuân xuân sang rộn rã tưng bừng hưởng xuân ơn đức tổ đường năm nay hưởng thọ xuân tròn một trăm tuổi già chỉ vẫn sáng tươi sống vui sống khỏe sống đời thêm tao tuổi xuân tuổi hạt càng cao cây bền gốc vững thắm bao nhiêu cành nhờ cây muôn lá xanh tươi xanh xum xuê tỏa bóng mắt lành giáo con trăm năm trăm tuổi vuông tròn phú quý thọ khang linh có đủ khuyên con dạy cháu chỉ tình con ngoan cháu giỏi vươn lên thành tài nay ngày mùng sáu tháng giêng là ngày mừng thọ cù tâm trăm tuổi tròn phần thơ chúc cổ bách niên trường thọ cảm ơn xin à, cảm ơn ông Hoàng Nam và là những câu thơ chúc thọ rất là chỉ hay và chỉ à, chỉ tinh chỉ nghiệm tiếp tục chương trình tôi xin trân trọng kính mời đại diện của hội đồng bạch tóc Lan Châu Phước trở lên à, mừng thọ cũng xin trân trọng kính mời đây thì chúng ta chúc mừng xin các đồng kính mời ông Trần Đa đại diện cho họ nội và các bạn trong họ lên ờ, chúc họ trong bò biển Xem xét chương trình là quà chúc thọ của chi hội người cao tuổi thôn Trường Phước xin trân trọng kính mời. Xin cảm ơn ông Trần Việt Kiều, khi hội trưởng người cao tuổi thôn Trường Phước. Tiếp tục chương trình là mời ờ, đại diện các phái Thọ Trần Văn lên xúc ờ, thọ bệnh thì bệnh thôi xin ờ, trân trọng cảm ơn đại diện cho các phái họ tân văn dạ phải tiếp theo chương trình là xin mời đại diện tạp chí nồi lên chúc thọ xin mời đại diện cho các chi xin cảm ơn ờ, đại diện cho các sĩ các bạn tiếp tục chương trình và đại diện cho xin mời đại diện các ờ, bậc phụ huynh cháu đi trong họ trong phải lên chúc họ theo tôi xin ờ, mời đại diện các gia đình tham gia